đẩy lên cao để chuẩn bị động tác tạ thứ hai tại đấy thì tí mình tập sau còn bây giờ khi tay đẩy đẩy lên thì người mọi người sẽ xoay theo nhé xoay theo ờ, tự do thôi có thể đến thiên chân này chân trái này xong chân phải này đó ok rồi bắt đầu với tất cả động tác của đoạn thứ nhất lại ha năm sáu chuẩn bị ngồi xuống này em một hai hết ba về đánh chân ra ngồi dậy đặt chân lên và một và hai 1 em 2 em 3 tiếp theo này n thì tay phải nó sẽ đặt xuống dưới tay trái nó sẽ để lên đầu đừng để như thế này ha hãy để làm sao mà người nhìn thấy cái thân chúng ta của mình ở phía trên này ha đó ok đó là và lên lại lần nữa ok còn lại này và một và hai và ba và ok kết hợp với chân này

này đặt tay xoay hông này và đi tay thu về khi thu về đây thì mọi người sẽ chân phải kẽ lên trùng lưng xuống sau đó hất hông lên hai lần cho mình khi hông hất lên thì tay phải hất xuống em em à, sau đó mọi người đi di chuyển về phía dưới mình sẽ um, nói thêm cho mọi người đoạn phía sau ha ở đoạn phía sau thì sẽ còn một vài đoạn thâu dáng nữa thì tí mình ghép nhịp mình sẽ chỉ các bạn theo nhịp luôn vì nó khá là dễ ok bây giờ thì à, chúng ta sẽ vào cái nhịp của đoạn thứ hai thật là chậm năm năm sáu bảy tám một và hai và ba và bốn năm sáu bảy amor và tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám và một late. 4 em 5 6 7 8 1